mộng tròn mơ vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ mình đã đi chung trên con đường dáng dở mình đã dẹo nêu nghe trước bể mưa màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương biết ở trong lòng một ý ngàn sao Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu Với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao hỏi chúng một mình. lần trong đời anh nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu môi này bạn đêm nay hơi nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười còn tôi đêm mơ còn tôi đợi chờ thì dù xa xôi tôi vẫn là của người chờ thì dù xa xôi tôi vẫn đêm nhớ nhiều mơ chờ làm quen em mới cho mình biết tên cuộc đời chính chiến quanh năm với bưng biên thì gót liêu mong manh làm sao bước song hành em chỉ ê e, ngại gió lây nụ tâm xuân vừa hè chiều nào khi về đến ngang căn nhà mẫu tím biết em đang chuồng đang chờ nơi chưa thấy ai vừa ý thôi đời người con gái mưa xa giữa lưng trời hạt xuống riêng ngầm ngùi hạt rơi luống hoa cười ai chẳng mơ gặp đến trong khỏi hơn duyên mơ hồng đời ai môi đầy nhùa sông thương kia mất sao già sâu tuổi ngọc xuân son nét ngà cuốn trắng tròn tình em cao vũ trường sơn gặp anh em ước mong gì hơn cho anh bông hồng còn thắm cho anh trái ngọt vườn cơm và còn cho nữa tiếng du trẻ thơ nghèo đời muôn ván lỗi vì lời nói mến nhau qua nụ cười dặn dò thêm lần cuối sách trao cho bầy em lưu bút ghi vài đứa quen. ngày lành hôm sau hai mươi chiếc xe mau chờ đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu ta, ta nhìn nhau tia mắt trao một nụ hôn ban đầu, đầu. lòng nuôi tiếng ai hoài nhặt hoa rơi mà không nói nên câu nhớ nhau vì đâu biết nói gì tình ta chót chia phôi khép tâm tư dành riêng đến một người ngày xanh ơi ngày xanh chết trong tim biết đâu mà tìm câu chuyện buồn trường con kia ôi mái độ tường rêu nơi kỷ niệm êm ai đâu dư âm của tiếng nói ngây thơ ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường cùng đuổi bướm hai hoa nơi cuối đường tiếng cười bàn tình nói trọn theo tuổi đời tình đẹp như trang giấy kết vần thơ như một nụ hoa trao lớn trên vai bước chân đi lòng nuôi tiếng ai hoài nhặt hoa rơi mà không nói nên câu nhớ nhau vì đâu biết nói gì tình ta chót chia phôi khép tâm tư dành riêng đến một người ngày xanh ơi chết trong tim biết đâu mà tìm buồn hôm nay người đời phụ nhau khi đã cạn trên tình say để lại thương sầu chót yêu nhau rồi sao nữa sắc hoa là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ nếu thương mến nhau mà sao lời yêu thương đó bờ môi nào đắn đo năm tháng xa vời đời khó vui với ai ta áo xanh huyền màu trong đêm dài buông tóc rối quên cài đèn soi bóng đêm sương rơi chân mềm sao rơi bên thềm hàng cây ra băng xoay cơn mê đầy tim xưa đã phai em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai không ai sau này xa môi mềm tìm đến cơn mê niềm tin đã lành theo tháng năm giá bằng em có nghe ngoài phố đang kết hoa bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ tháng xa vời đời khó vui với ai táo xanh huyền màu thương mối ân tình xưa yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi và ước mơ những gì hàng mi khép mờ rằng mấy tim nhớ ai nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cài đã phai em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai không ai sau này em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai không ai sau này để chọn kiếp đời lời thì đậu môi hồn rung tiềm thương quay trong vùng thương nhớ lén lén đưa anh qua bên mộng ngày xưa chuyện ngày xưa chia đều đùi xanh đôi bên cùng nhau đánh tương sát lẫn nhau như oan thù nghìn thù tháng tháng tiếc nuối thơ ấu ra đi anh ra từ cuộc chơi đó đêm tiến đưa anh quay gót son mềm em đêm dài cây số thương gói ghém quá khứ trong chiếc ba lô nơi tuyến đầu nằm giây phút suy tư xanh giấc mơ gây nghe trái sầu dùng nửa đêm nhìn hòa châu lưng trời soi chia đêm tối anh ngỡ như ngày cưới hoa đang ngầm trời xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này dầu dùng nửa đêm nhìn hòa châu lưng trời soi chia đêm tối anh ngỡ như ngày cưới hoa đang ngầm trời xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này tình yêu ngàn năm không phải nhà thương sắc anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời chung vánh xa mối tình lại xa có phải vì tôi trắng tay đời nghèo hay tại duyên lành chưa tới hay vì tớ hồng chưa xe môi nên đôi mình không bước chung đôi nhà mình chung vánh sao vẫn hoài tình cơ phải tôi thương lén yêu thầm hay là vì tôi xấu xí nên mắt nàng giả vờ không thấy khi tôi mang tặng anh trái tim yêu bồng nghe lòng dậy từng cơn sóng chim sao buồn chim sao chung vẫn sao vẫn hoài tình cơm có lẽ tại tôi thương lén yêu thầm hay là vì tôi xấu xí nên mắt nàng ra vờ không thấy khi tôi mang tặng anh trái tim bồng nghe lòng dậy từng cơn sóng chim sáo buồn chim sáo sang sông tôi một đời ôm lẻ bóng nghe lòng dậy từng cơn sóng chim sáo buồn chim sáo xạo xuyến nhớ thương bây giờ xin trả lại thời mỗi người cười vì hai lối mộng hai hướng trông mình thương nhau chưa chót thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời cho dù chưa lần nói nhưng nếu còn đẹp vì nhau xin nhẹ đi vào sâu gọi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhé để chốn nào với chiều mưa gió lồng ta dừng nơi bên tâm tư nặng vai gánh đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi tên thôi nhắc nhớ để mà trí quay về xưa làm gì giờ hai lối mộng hai hướng đi niềm ưu tư tôi đến từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm sao dùng dựa đường đêm bạn lòng ơi trao trả mỗi người cười vì hai lối mộng hai hướng trông mình thương nhau chưa chót thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời cho dù chưa lần nói nhưng nếu còn đẹp vì nhau xin nhẹ đi vào sâu gọi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhé để chốn nào với chiều mưa gió lồng ta dừng nơi bên mòn bao lần đi gối mỏi chân mòn tâm tư nặng vai gánh đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi tên tôi nhắc nhở để mà chi quay về xưa làm gì giờ hai lối mỏng hai hướng đi niềm ưu tư tôi đến từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm sao dùng sửa đường đêm từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm sao dùng sửa đường đêm ơi con chim ở trong lòng con chim buồn không hót tình yêu ơi tình buồn ngoài kia mưa đầy trời con chim ở trong lòng con chim buồn không hót tình yêu ơi tình phải chăng đành để buồn cho em em có đòi hỏi gì đâu đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau có anh bên em sẽ đẹp tình mãi sao lòng tại sao mỗi lúc gần nhau thì em nói chuyện đường dài đêm chưa về em khóc thầm trong tay đã yêu nhau ai nỡ để buồn cho nhau xin em hiểu dùng đời anh lênh đênh kiếm phong trần nổi trôi theo ngày tháng anh đâu có gì anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn cho em em có đòi hỏi gì đâu đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời mai sau